bây giờ thằng nào mà chơi chơi chơi đế chế mà không chơi quân này là thằng đó ngu chó thằng <laughs> đạt sao biết được đâu đạt đầu mò thôi thằng đạt chỉ mẹ chơi với bị đặt chơi chơi thôi chứ không hiểu được cái này đâu Rồi, xin chào các bạn đến với chương trình uh, Vlog Game nha các bạn Hôm nay tiếp tục là hướng dẫn chơi game đế chế Mà bây giờ Duy sẽ chỉ các bạn chơi đạo quân đầu tiên Đó là quân Attack Thì các bạn đã xem clip rồi đúng không? Attack làng mội yes. À, nó tồn tại ở uh, Trung Mỹ uh, Khoảng thế kỷ uh, mười mấy hồi đó đó đánh lộn tới lưu xương người cuối cùng bị diệt vong thì cái đế chế này nó mô phỏng là những cái gọi là những cái đế chế lớn trong lịch sử của loài người từ xưa cho tới nay trước trước cái thời Hitler nha nên đế chế này nó không khít le đâu mấy em mà nó chỉ có những cái đế chế thời xưa thời trung cổ á nó tóm là đế chế thời trung cổ á tiêu thon rồi đó ờ, frank rồi đó bison rồi đó mà hôm nay là di sẽ nói về atrax atrax là cái thằng đạo quân đầu tiên mà khi tụi em vô là nó gặp nó quân này nó mội với em mà cái cá nhân của anh chơi nó cũng rất là cảm tình với quân này thì bây giờ CG anh sẽ phân tích điểm mạnh điểm yếu quân này và cách chơi cơ bản của quân này rồi bây giờ tụi em đọc cái bảng thành phần chiêu chung của nó nè tụi em sẽ thấy á, cái thằng này nó rất là mạnh về pháp sư nên tụi em chơi quân này là tụi em chơi pháp sư là lời tụi em chơi quân này là tụi em chơi pháp sư là lời có lần anh chơi pháp sư thằng à, thằng thằng đạt á nó, nó, nó chơi chung với nó chơi cái trận mà holy light á em cái trận đó 62 cái chuông cái trận 62 cái chuông anh lụm chuông không cho nó ăn hết vàng nhỏ cười hí hí luôn ngồi đó, tổng kết điểm lại vàng nó méo bằng anh nó mới nó mới nhục cái trận nó có hai cái đảo một cái đảo toàn là đá một cái đảo toàn là vàng đó anh nói thôi giờ tao về tao phá phá cho đâu đài Thế tao mày nhường tao đá đi tao nhường mày vàng thằng nhỏ mê vàng mấy em má bởi vì mấy cái thằng mê vàng thường nó ngu đó nó mê vàng nó qua nó lấy cái đảo vàng nó ngồi nó khai thác nó mổ hết vàng luôn nó cười hí hẩn hí hẩn luôn mà thằng này thì thằng đạt thì nó không chơi pháp sư nó không biết được giá trị của pháp sư đó mà giá trị pháp sư chỉ có quân a chắc nó mới có thôi quân khác yếu lắm hiểu không nó là chơi cái quân này anh lấy 62 cái chuông anh nhốt trong bảy tám cái nhà pháp sư luôn mới đủ đó nó sản sinh ra vàng gần một triệu thằng nhỏ đi buôn lậu chết mẹ luôn không không coi như thấm tháp gì đó thằng nhỏ nó mổ hết vàng ở trong đảo sao nó bị tự động bem tới bem lui anh nó thủ chung mà anh bị tự động bem thôi nó bị tự động bem bom thấy mẹ luôn nó hồi cái nhỏ hết vàng nhỏ đi buôn lậu lấy cái xe từ nhà chợ này qua nhà chợ kêu buôn anh quá vàng bất tử luôn cảnh đó thiệt chơi tới chết cái cảnh đó hả anh nói thiệt với mày tao chơi tao chơi một triệu điểm cũng được á cảnh holy holy life á oh, really? cảnh holy life chơi một triệu điểm cũng được tại vì gỗ nó gần như bất tử mà gỗ nó gần như bất tử là thằng tự động nó không đầu hàng mấy em thằng tự động nó chơi đủ vì nước quên thân vì dân phục vụ nó gì đó nó phan tới luôn nó không có đầu hàng đó nên trận đó quá đã nè giờ anh nhìn vô anh chắc này không nè anh nhìn nè cái đầu tiên nông dân cộng năm nông dân mà cộng năm là gì nông dân mà mà cộng năm á bình thường á em thấy á một thằng nông dân á nó khiêng được có 10 ờ, gỗ thôi đúng không mà bây giờ nông dân cộng năm nông dân nó khiêng 15 gỗ tới đời 4 nông dân nó khiêng 25 gỗ đúng không thì có phải là một thằng nông dân nó khiêm được à, tăng 25% cho thằng kia không vậy thì á 100 thằng nông dân này có phải là nó khiên bằng với 125 thằng nông dân kia không yes. đâu có lợi hại chứ bộ nên suy ra cái đạo quân nữa làm nông nghiệp rất tốt nè cái đạo quân này làm cu ly ghê nè mấy em cái đạo quân là đạo quân bưng phở nha <laughs> đó đạo quân là đạo quân bưng phở nè để nó rõ ràng nó ghi nè cộng năm nè là mày hiểu là thằng này nông dân kinh lắm rồi thằng này nông dân kinh thì mình hạn chế nông dân lại em đầu tư cho quân đội nè tiếp tục nè lính nè nó ra tăng 15 phần trăm cái lính đó dòng thứ hai nó ghi là lính được tạo nhanh 15 phần trăm tức là lính nó gần như biển người luôn mày mua chừng 10 nhà lính đúng không ship 10 nhà lính kịch lại cái cắm cờ bên nhà giặt nhấn control bất tử lính nó chạy qua mà, mà, mà thằng kia đầu hàng luôn cái lính nó ra nhanh rất là tốt nó thủ nhanh tức là khi mà có những cái hoàn cảnh tiền thì em nhiều mình giặt nó đông quá lính mình không có thì lính mình ra chậm là chết nên lính ra nhanh nè mình hiểu lính là đội quân lính ra nhanh cái thứ ba nó nói về nhà pháp sư nó nói về nhà pháp sư phải không một thằng pháp sư được cộng 5 máu một thằng pháp sư được cộng 5 máu pháp sư nó có đặc điểm là nó ít máu bị chém cái là hai nhát ở đây à. paladin gõ một cái lên đường hiểu không cung chơi hai hai choạt chết rồi tiếp tục cái quân mà gọi là quân chủ lực quân này á nó kêu tên là jaguar warrior tức là lính nó là vậy đó tức là cái đạo quân này á nó là cái quân chủ lực của cái thằng a chắc này hay nói khác là cái đạo quân mội á cái đạo quân mà nhìn da beo á cái đạo quân mà cầm cây gỗ đập cái đầu chết á đó. đó lịch sử đó cầm cây gỗ đập đầu chết đó nó coi video trước đi nó nói về đạo quân này bây giờ thằng nào mà chơi chơi chơi đế chế mà không chơi quân này là thằng đó ngu chó đã nói rồi mọi là gì là phải chơi đại bàng với chơi quân của nó mà thằng may da quân của nó là quân mọi bắn cung còn quân này là mọi mọi da beo đó dạ. rồi tiếp tục nè đọc nè nha ở dưới nữa nè nè mấy thằng phóng giáo được cộng một một tắc một răng đó rồi thằng lính được cộng tới 4 chém Má lính mà nó cộng 4 chém kè bữa hổm thằng Đạt Đạt khờ bị dụ Nó nhìn thấy mấy thằng mọi anh yếu yếu đó Nó biết rằng mọi anh một thằng quýt 20 đó Ngựa Paladin lớn nhất là ngựa của Frank đó 14 cộng 4 là hết Là 14 cộng 4 mới có 18 thôi Còn thằng lính của anh quýt 20 đó Nó là nó gõ một cái một hơn ngựa chém đó ba Nên bày quân của anh đứng nó rất là tinh nhẹ mà vô cái là chết Vô là chết cái quân này rất là mạnh nha Riêng mà tụi em gặp quân A chắc á anh sẽ chỉ cho tụi em cái cách đánh quân này mới được còn tụi em đánh quân này mà tụi em yếu yếu là vô là nó nó, nó làm thịt liền rồi ở dưới đọc cái dòng cuối cùng là team bonus nè team bonus nè một cái chuông cho vàng 33 phần trăm tức là hãy dụ như thằng bình thường nó cho số A thì thằng quân này nó cho thêm 33 phần trăm số A nữa Thấy không nên cái quân này là pháp sư là thôi mẹ bá đạo rồi nên chơi quân này phải chơi pháp sư đem ra má pháp sư đời ba quýnh ghê lắm nha ba oh, pháp sư đời ba quýnh kinh lắm đó là mình đi qua tổng quan của quân này rồi mình hiểu được nó là cái gì vậy chơi quân này phải chơi cái gì lính da beo nè đúng chưa rồi xong phải chơi lính phóng giáo nữa tự nhiên ở đây nè ba nó ghi rõ ràng lính, lính phóng giáo được cộng một tấn công một răng wow. ủa tự nhiên thế mạnh của nó vậy mà méo chơi là mày ngu bò rồi nên phóng giáo của thằng này phóng rất xa đúng không cũng hai thằng phóng giáo với nhau thôi à nhưng mà phóng giáo của thằng này là nó dứt phóng giáo thằng kia là cái một đó phải hiểu quân nha mấy em vậy thì phóng giáo là gì để mốt mới lỡ mà có nghèo hết có vàng rồi mua phóng giáo phóng giáo mua không cần vàng gỗ với thịt là được rồi yes. đó đó là chung rồi xong rồi qua đây mình nhìn nhà lính nè thằng mấy thằng mọi nó có ngựa khỏi nhìn ngựa nó có nhà lính nè thì nhà lính của nó nè nó sẽ có thằng đại bàng thằng đại bàng với thằng lính champion bình thường vậy thì á cũng là thằng mội nó có những thằng mội sau đây một là mội attack hai là mội meja ba là mội gì nó sẽ có ba thằng mội ở vùng nam mỹ thì trong ba thằng mội đó mình phải so sánh đại bàng thì đương nhiên thằng nào cũng phải mạnh là nó mới là mội còn bây giờ á trong đại bàng đại bàng nào mạnh nhất đúng không rõ ràng là đại bàng của quân maya mạnh nhất thì tụi em gặp quân maya đó tụi em tụi em quân maya đó tụi em quýnh là phải né đại bàng nó ra đại bàng của mình không bằng đại bàng nó đâu không tại vì đại bàng nó cộng được 40 40 máu đại bàng mà nó có cộng 40 máu đâu qua nó chém chết sao đó nhưng mà mình mạnh được cái quân champion cái quân champion là cái quân quân quyền thoại mà quân hầu như đội nào có đó đó mình mạnh hơn thằng kia nó không tới champion thằng kia nó mới tới à, cái thằng mà à, cái gì à, han Waxman là chết rồi không tới champion oh, nên cái đạo quân này em đánh em kết hợp bộ binh đó thì có thể là là là là là là là champion với thằng thằng lính mọi không cần phải chơi đại bàng nhưng mà đại bàng nó có cái ưu điểm nó chạy nhanh hơn cái chỗ này tôi em hiểu nè những cái hoàn cảnh nào mà thằng đại bàng nó hơn thằng da beo thằng đại bàng quýnh không bằng thằng da beo thủ cũng không bằng thằng da beo nhưng mà thằng đại bàng nó chạy nhanh hơn thằng da beo thì những cái lúc á mà cần nhanh nhanh là những lúc nào những lúc chạy qua khỏi lâu đài nó bắn không trúng và những lúc thứ hai nữa là những lúc mà ra mà chặt xe bóng đá với mấy con xe mà đục thành của nó đó là quân đại bàng nó, nó, hiệu quả hơn hiểu không đó hiểu chưa hiểu chưa phân tích nhớ không có giỡn đâu nhà thuyền khỏi phân tích mấy con quỷ ra thuyền dở ẹt khỏi khỏi phân tích nhưng mà cũng may mắn là nó có thuyền lửa thuyền lửa để thủ không có thuyền lửa gặp thuyền ta chết chơi với cảnh biển đó thuyền lửa quan trọng lắm mình thủ hiểu không tại vì một cái thuyền canon gặp cái thuyền lửa chắc chắn là thuyền thuyền lửa ăn à, còn thuyền canon nó bắn xa nó bắn vào nhà mình sao thí dụ như nó đứng ngoài biển nó bắn vào nhà mình mà lâu đài bắn không tới phải đem thuyền lửa ra sực nó thì thuyền lửa dùng để thủ đó nhưng mà may mắn này thuyền lửa đông tốt còn mấy thuyền khác coi như bỏ còn em nhìn qua cái thao ơn này thấy gớm thao ơn này cũng yếu nữa nhà cửa này yếu giờ quan phân tích qua lâu đài để mình coi lâu đài mạnh hay không mình tính lâu đài hàng này dở quá nên mà chơi cái này mà thủ lâu đài thấy mẹ rồi nhìn qua lâu đài thấy nản luôn trời nhưng mà nhìn lâu đài không muốn nhìn luôn mấy em ơi vậy thì tụi em dựa vào đâu tụi em biết lâu đài mạnh hay yếu tụi em dựa vào cái nhà nhà đại học á với nhà lâu đài nè cái lâu đài nó nó không có con chốt em lâu đài không có con chốt máu yếu lâu đài không có con chốt thôi thua rồi xong rồi qua bên nhà đại học của nó coi nó có cục gạch không nào mà cục gạch bị gạch luôn uh -oh. không có cục gạch luôn tạch tạch tay cục gạch nó cho 10 phần trăm máu và nó cho thêm độ cứng của lâu đài xong rồi qua cái cung điện cung điện nó cho gì đúng không cung điện nó cho tới 10 phần trăm máu tiếp tục độ cứng lâu đài quá mà giờ nó bỏ mẹ hai cái đó luôn vậy thằng lâu đài thằng này rất yếu lâu đài của thằng a attack rất yếu vậy thì lâu đài tụi em phải thủ cho nó nhiều vô hoặc là phải có giải pháp bảo vệ lâu đài dạ vậy thì giải pháp bảo vệ lâu đài là cái gì đó, anh sẽ phân tích lâu đài của thằng Ajax á nó Ajax này nè nó tấn công thì đúng thì ok tấn công được 8 cộng 3 không bàn là mạnh rồi đúng không nhưng mà thủ nó yếu như vậy nó gặp xe đục thành vô là chết uh -oh. chỉ còn hai cái xe đục thành thôi có thể đục sập nha lâu đài rồi đó bắn nóng kẹp vậy thì tụi em muốn thủ này phải có hai cách thủ tụi em phải một là bố trí xe bắn đá nằm trong bắn ra hai á là tụi em phải bố trí ngựa nó đứng sẵn của mình này không có ngựa phải có mấy đại bàn hoặc là mấy cái thằng lính trong lâu đài thằng màu thằng giả báo đó nó ở sẵn trong lâu đài để khi mà cái xe đục thành nó chạy tới nó đục á thì xuất thành mấy thằng đó ra đập thấy mẹ xe nó cho anh <laughs> đúng không đập thấy mẹ xe nó cho anh chứ không nó đục chết nên tụi em phải có giải pháp đầu tiên để thủ lâu đài lâu đài tụi em sụp là tụi em toàn ngay tự động nó quýnh rác lắm không phải giỡn đâu nha đó tụi em phải có giải pháp thủ lâu đài lâu đài công thì ok thủ quá kém vấn đề tiếp theo đi qua mà xe phá thành của mình gây mạnh không ồ xe phá thành thì rất là mạnh rồi thằng xe bắn đá cũng mạnh bắn đá 40 cũng mạnh nữa bắn đá thì anh kêu là bắn đá 40 là cái xe nhỏ nhỏ nó nó bắn bụp bụp bụp đó là xe đó nó nó bắn mấy cái xe đục thành ghê lắm á chứ nó bắn nguyên đám lính chết luôn nó bắn rừng cũng đừng nữa còn cái xe bắn đá 16 sáu là cái xe xa xa dựng cao cao lên phụt bụp phụt bụp phụt bụp đó còn qua nông nghiệp của này khai thác mỏ tuyệt vời khai thác mỏ được tuyệt vời tốt rồi qua khai thác uh, gỗ mất mẹ nữa cưa bự là tạm tạm uh, không không tốt lắm rồi nhưng mà nông nghiệp ờ, farm á, thì có vòng tròn được rồi vậy tóm lại mình đã hiểu được quân này rồi đúng không bây giờ quýnh sao à, suy nghĩ coi đối với cái quan điểm đánh trận của anh á thì anh quýnh trận rất là chắc anh là một vị tướng tài ba và là một người mà thương lính như thương dân vậy đó nên anh quýnh sẽ hạn chế lính mình nó chết anh sẽ hạn chế lính mình nó chết nên anh sẽ cho lính của mình nó đi ăn học đàng hoàng thành người chứ đừng có 10 điểm ba môn làm nhà báo <laughs> đó nên anh sẽ thủ đời ba sẽ thủ thì thằng tự động mình nó quýnh á nó sẽ quýnh giai đoạn đời ba là một lần nè rất nặng anh sẽ thủ cho qua được giai đoạn đó bằng cách mà anh bố trí chừng năm bốn năm cái lâu đài lại xong rồi máy bắn đá nằm ở trong để thủ xong rồi qua đời 4 á là khoa, là là vừa mua quân mà vừa làm kinh tế là cái cách này hơi khó mấy em anh chỉ cho mốt chỉ cho cách làm kinh tế nữa qua đời 4 là phải nâng cấp giáp cho hết lính nâng cấp hết tất cả những nâng cấp của lính để cho lính mình nó mạnh nó tinh nhuệ lúc đó mình mới đánh mình mới ập tới mình đánh nó chứ không phải là cứ đi quýnh từ đời ba phá làng phá xóm chỉ ta kêu mình lưu mạnh thôi chứ không có được cái con mẹ vậy trơn <laughs> tốt nghiệp điểm cũng thấp nữa nên tụi em phải à, cái cách đánh của anh là thủ trước để cho lính mình nó cường lên nó mạnh lên và trong thời gian thủ anh sẽ làm nông nghiệp và khi anh đánh của nó anh thường anh đánh bằng cái gì tụi em biết không bây giờ cung thằng này mạnh hay không má cung nó yếu là anh buồn lắm luôn á cái thằng này cung nó yếu quá em nhìn cung tại sao yếu nè nhìn nè cái cung mà nó không có cái bàn tay là thấy yếu rồi cái cung mà không có bàn tay nó bắn hụt hiểu không con đạt sao biết được đâu đạt đâu bò thôi đạt chỉ mẹ chơi bị đặt chơi chơi thôi chứ không hiểu được mấy này đâu bây giờ á cái quân cung á mà em nhìn thằng cung bên đây nè nó nâng cấp tới đời ba luôn đúng không tới thằng cung đời ba rồi ủa tổng tới thằng cung ờ, ờ, ờ, ừ nhưng mà hả xong rồi nó không có nâng cấp được cái cái bàn tay cái bao tay đó ba bao tay thol đó phải nâng cấp được cái bao tay thol nghe để mình cầm vô cái cung nè vuốt ra nè nó không bị trượt tay nó không bị trơn bắn nó mới chính xác mà thằng này nó không có thằng này nó không có nên dẫn ra là tụi em toàn ngày bắn trật lắm bắn 10 phát trúng được tám phát rồi sao chết địch đó nên thằng cung này anh không thích vậy thì anh sẽ dùng một cái thằng quân khác để anh thực hiện nhiệm vụ của thằng cung thủ đó là lính phóng giáo lính phóng giáo này rất mạnh đó lính phóng giáo này rất là mạnh nên là sẽ mua lính phóng giáo mà bây giờ anh chỉ em thủ luôn bây giờ thủ lâu đài á thì có hai cách thủ một là làm cho lâu đài mình cực mạnh lên đó để mình bắn cho nó chết tại vì lên đời 4 á bên kẻ thù nó cũng có giáp nữa chứ phải không đâu em nhốt cho anh một lâu đài 15 thằng phóng giáo nằm trong đó đó 15 thằng phóng giáo nằm trong lâu đài nó rất là mạnh nó rất là mạnh đó là cái cách đó là cái như mình lấy chính nghĩa trong chiến tranh nữa mấy em tức là bây giờ lính phóng giáo tôi đang thủ mày vô mày quýnh tao là mày sai chứ tao đâu có đem lính phóng giáo tao đâu khuyết mày đâu đúng không chừng nào lính phóng giáo mình đi xuống xuống đường á mình cầm giáo mình chọi chọi chọi chọi chọi chọi nó mình khiêu khích nó thì nó là ừ như nguyễn quýnh bậy như nguyễn quýnh ờ, khiêu khích đối thủ còn mày tự nhiên mình đang đang trong lâu đài mà thì nó qua nó quýnh mình nhưng mà khi mà lính phóng giáo nằm ở trong lâu đài lâu đài bắn nó sẽ mạnh hơn anh lấy ví dụ thí dụ như cái xe đục thành của của nó bò qua em bắn hai chục nháy nó mới chết xe độc thành còn trong trường hợp là nó bắn chừng 11 12 nháy thôi chết xe độc thành rồi đó đó là cái lợi ích của việc thủ vậy thì đầu tư lính bắn giáo đầu tư con báo đầu tư xe đục đầu tư xe bóng đá bốn phương tiện đó thôi là công thành là ok tại sao phải cân bằng như vậy mấy em anh đố mấy em á sao tôi phải biết được tại vì mình phải cân bằng giữa cái nguồn tài nguyên là gỗ là thực và là vàng em hiểu không bây giờ là lính phóng giáo tốn gì giờ nhìn rê chuột cho coi lính phóng giáo tốn gì tốn 25 phút 35 wood vậy là cần phải có gỗ mình dùng lính bắn giáo để mình khai thác gỗ gỗ đó để nó mua lính bắn giáo chứ không mình khai thác gỗ để làm gì đừng cái đóng là không chặt ba đó nhưng mà gỗ thì có 25 không mình còn cái hai cái đạo quân kia toàn là thật không mà đâu có được chị thêm mua thêm xe đục thành nữa nó tốn gỗ nữa nó tốn gỗ nữa đúng không cái xe đục thành với cái máy với cái thằng phóng giáo này nó tốn gỗ với tốn vàng rồi xong rồi mình mua cái thằng lính báo đó nó tốn thật với nó tốn vàng cộng lại nó cân bằng tài nguyên vậy thì cái thằng thật á em nhìn qua đây thằng thằng thằng thằng da beo á thằng thằng lâu đài á thằng này đó rõ ràng đúng không 60 phút 30 gol tức là tỷ lệ phút với gol là một hai còn thằng kia tỷ lệ gần như là một một đó gần như là một một mà thằng này á mà anh thấy không cái thằng pháp sư nó mạnh thì đầu tiên lo đi kiếm chuông đi lấy được 6 cái chuông để đó bảo đảm kiếm được 10 ngàn vàng bây giờ nè lấy 10.000 vàng đó ra mua được nhiêu thằng này mua được nhiêu thằng mọi này chia cho mà nghe 10.000 vàng đúng không chia cho 30 được 330 thằng wow 330 thằng kéo qua quýnh địch chắc chắc ngắt luôn rồi đó quýnh một lần thôi quan shot quan kêu thôi kẻ thù đại luôn đó mình quýnh là phải có chiến thuật trong đầu còn còn vàng kìa một bãi vàng nó cho ra nhiêu một ô vàng là 800 một bãi 4 ô là 3200 một bãi 5 ô là nhiêu 4 ngàn đúng không mà mình chiếm chừng 3 bãi được 12 ngàn 12 ngàn cộng với vàng trong của thằng này được hai mấy vàng thì em phải tính mình đánh làm sao trong cái khối lượng hai mấy ngàn vàng đó mấy chứ không phải quýnh không tính ba thằng đó nó biết con khỉ gì nó quýnh nó quýnh đại à nó quýnh là nó quýnh hết vàng đi kiếm vàng chứ nó biết cách tính ờ quýnh là phải kiếm bao nhiêu vàng đánh đánh bao nhiêu quân binh chủng này quýnh sao binh chủng quýnh sao nó nếu mà kẻ địch quýnh kẻ địch mạnh quýnh sao nữa kẻ địch yếu quýnh sao cách đánh hết nó thì tụi em chơi này phải chú ý là lượm chuông mà chơi a chắc không lượm chuông thôi nghĩ mẹ đừng chơi a chắc nó mệt lắm thiệt luôn á chơi a chắc là phải lượm chuông đúng không đi đi bào đương nhiên vàng nặng bào rồi lượm chuông để làm chi đem bảy pháp sư ra đứng hủy hủy hủy hủy hài lắm em đó bởi vậy thường thường á anh chơi a chắc á anh còn chưa phá mồi nữa thí dụ anh gặp nguyên một đám nông dân đang chặt cây đang kia kìa anh đem hai thằng pháp sư ra anh hủy hủy hội mẹ nông dân thành nông dân mình hết mày tin không tao chơi 500 thằng là tuyệt đối tao đi lấy pháp sư tao hút thêm trăm thằng tao được 600 thằng luôn ồ oh, pháp sư gặp paladin là thích lắm luôn á ngựa lạc một con ngựa không thể nào ăn được pháp sư anh khẳng định với em luôn nhất là gặp pháp sư quá chắc là một con ngựa là thôi chết mẹ rồi chừng nào một bầy ngựa mới sợ chứ một con ngựa lạc nhưng paladin đi non ton tao huyền cái một chút là, là xong mà nhưng mà tụi em hùy á ngựa đó phải có chiêu nha ví dụ như ngựa nằm đây pháp sư đứng đây em Huy là được à, được 12 rồi đó xa lắm ba Huy được 12 á 9 cộng 3 12 nó đứng này Huy Huy Huy nó có chạy gạch đây nó chém một cái bụp mà đai liền nhưng mà này nó được cộng máu nó không đai chém một cái nó còn được nháy xong nó chém một cái nó nghỉ đúng không mà chạy ra đây Huy tiếp cái nữa nó mất tiêu luôn nó thành của mày luôn đó là anh nói sơ về về thế mạnh thế yếu nè anh nhìn nè ở trong cái lâu đài ở trong cái nhà mà đại học á thì cục gạch bị rớt á nó có luôn vậy là cái đục thành nó đục rất là mạnh đục thành nó đục rất là mạnh nó tóm lại bây giờ cái quân Atrax á thì tụi em tìm hiểu văn hóa của nó tìm hiểu này nọ cách đánh của nó tất nhiên trong video cũng đã minh họa cái đánh quân Atrax rất là nhiều rồi à, nó có những cái kỳ quan gì nó những lâu đài gì bố trí bố phòng nó ra làm sao bcd d đạt kiếm clip cũ lọc coi lại đó để minh họa video cho mấy em trẻ hiểu để mấy em ghiền game chơi đó rồi à, mình hiểu được cái đạo quân mình nó mạnh cái gì để mình quýnh cho đúng điểm chứ không phải là cứ chơi mà kiểu ngu ngu mày chơi quân nào cũng đi mua tầm bậy tầm bạ hết đương nhiên quân nào quân nào quýnh trả được nhưng mà nó có đâu phải chủ lực của của của, của quân mình đâu đó thì video hôm nay sẽ nói là cái cách đánh quân a chắc sơ sơ vậy đó nhưng mà không phải là cách đánh đế chế nha đế chế thì đời một sau đời hai sau đời ba sau thì anh sẽ nói từ từ anh nói từ từ còn giờ nó dài quá anh nói trước quân này đi mấy em thích chủ đề này mấy em like chủ đề này thì anh sẽ làm tiếp cái cách mà mình đánh quân địch là attack còn này là mình đánh quân mình nha tức là mình lấy mình là quân attack để mình đánh nó còn cái trường hợp khác là là nó lấy quân attack đánh lại mình thì mình thủ sao đó sẽ có video về cái đó nữa mà